Chào tất cả các bạn ở tập trước sau khi giết chết cốc đấu la và gần 500 hồn sư đi phá hủy kho lương thảo của ta ở tập 223 đấu la đại lục. Lúc này, 10 quân đoàn khinh kỵ binh đang từ hai bên di chuyển trận chiến đầu tiên với võ hồn đế quốc, thiên đấu đế quốc cũng đã phái ra toàn bộ khinh kỵ binh của mình. Toàn bộ hồn sư đều cưỡi ngựa lấy kỵ binh hạng nặng làm chủ, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Trên ải gia lăng, bị bỉ đông cười lạnh một tiếng. Hai thiên đấu đế quốc thật cẩn thận tất cả đều là khinh kỵ binh, tất nhiên là dễ dàng tiến thoái, nhưng rất tiếc đây không phải là chiến đấu bình thường lẽ nào bọn họ còn có thể phát huy ra ưu thế của khinh bị binh khi chiến đấu với quân đoàn hồn sư của ta chứ. Truyền lệnh của ta, 8 quân đoàn kỵ binh hạng nặng, bộ binh hạng nặng dẫn đầu, cùng Thánh Long quân đoàn. 8 quân đoàn của võ hồn đế quốc triển khai đứng ở phía trước ải, ngay sau đó, một nhánh quân đội vạn người từ phía trong ải nhanh chóng tràn ra bọn họ cũng không có cưỡi ngựa, toàn bộ đều đi bộ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, không hề thua kém tuấn mã một vạn quân này triển khai thành hình chữ nhất phía trước ải gia lăng, toàn bộ trang phục đều đồng nhất, trên mỗi bộ trang phục đều có theo ký hiệu, đó là một cây đại kỳ đón gió phấp phới, phía trên có hai chữ rất lớn màu vàng, Thánh Long. Đại sư đang đứng sóng vai cùng đường Tam, đứng cùng một chỗ với bọn họ còn có qua Long Nguyên soái Qua Long Nguyên soái vung tay lên, đại quân tiến lên, cung kỵ binh chuẩn bị, sau khi tiến lên 10 dặm, đồng loạt bắn tên. Cùng lúc đó, đường Tam cũng hướng về phía đường gia quân ra lệnh. Đại quân hai bên càng ngày càng rút ngắn khoảng cách, khi khoảng cách hai bên còn khoảng 10 dặm, toàn bộ khinh kỵ binh của thiên đấu đế quốc liền hành động 10 nhánh quân đoàn khinh bị binh đồng thời tiến hành tăng tốc, tiến thẳng đến Hải Gia Lăng. Bên phía võ hồn đế quốc, hai quân đoàn bộ binh ở gần Thánh Long quân đoàn nhất liền tập hợp lại, cự thuẫn đưa lên trước người, đứng chắn phía trước Thánh Long quân đoàn. Trên Hải Gia Lăng, mắt thấy 10 vạn khinh kỵ binh đội hình chỉnh tề đang nhằm hướng Hải Gia Lăng vọt tới, bỉ bỉ đông không khỏi nhíu mày. Bọn người tiên đấu đế quốc kia muốn tự sát sao? Ngay lúc bỉ bỉ đông đang nghi hoặc trong lòng, quân đoàn khinh kỵ binh của tiên đấu đế quốc cũng đã vọt đến, khi còn cách đối phương một dặm liền hành động, dương cung lắp tên, trong âm thanh siêu siêu, vô số mũi tên phóng về phía trận hình của võ hồn đế quốc. Sau khi bắn xong một loạt, khinh kỵ binh không hề dừng lại như những đám mây đen trên bầu trời, thay đổi hướng di chuyển theo đường vòng cung tản ra hai bên, dựa vào tốc độ cưỡi ngựa, bọn họ thay đổi phương hướng vòng về hậu phương. Bỉ bỉ đông thầm than một tiếng trong lòng, cất tiếng hỏi. khinh kỵ binh của chúng ta, có được như vậy không? Một đám tương lĩnh của khinh kỵ binh đứng phía sau nàng lập tức câm như hến, không có ai dám lên tiếng. Các ngươi không phải là từng nói với ta, thiên đấu đế quốc năm phe bảy phái, quân đội buông lỏng, không có thực lực, chỉ có thanh thế là chính sao? Đây là quân đội do họ huấn luyện sao? Vậy các ngươi là cái gì? mắt thấy 10 quân đoàn khinh kỵ binh đội hình tề trình, diễu võ dương oai thị uy với chính mình, tuy rằng không thể gây thiệt hại cho hồn sư của Thánh Long quân đoàn cùng quân đoàn vũ trang hạng nặng của mình, nhưng đối với sĩ khí của võ hồn đế quốc lại có đả kích rất lớn. Truyền lệnh xuống, Thánh Long quân đoàn, phóng xuất võ hồn, tấn công. Đây là lần đầu tiên hai bên giao chiến, nhất định phải lấy lại sĩ khi bị bỉ đông biết, không thể hy vọng vào quân đội của công quốc cùng vương quốc chỉ có thể dựa vào lực lượng hồn sư do mình trực tiếp chỉ huy, chỉ cần bọn họ có thể đánh tan quân đoàn hồn sư của thiên đấu đế quốc, sau đó phối hợp với quân đội để giành lại ưu thế cũng không thành vấn đề. Quang mang trói mắt trong chớp mắt bùng lên từ phía võ hồn đế quốc, một vạn hồn sư cùng lúc xuất ra võ hồn, đó chính là một cảnh tượng lóa mắt vô số hồn hoàn màu trắng, vàng, tím, đen lóe lên tuy rằng cũng giống như quân đội của chúng đội hình so le không đồng nhất, nhưng khí thức kinh khủng chợt hiện ra, làm cho 20 vạn đại quân của thiên đấu đế quốc hô hấp cũng trở nên nhanh hơn đối phó với hồn sư, cũng chỉ có hồn sư mới được. Qua lòng nguyên soái nhìn qua đại sư cùng đường tam kế bên, hơi chắp tay nói. Kế tiếp thì phải xem hai vị vương ra rồi. Đại sư gật đầu, giơ tay phải lên, phóng xuất võ hồn. Hơn 4.000 hồn sư trong vòng bảo vệ của đường gia quân nhảy xuống mặt đất phóng xuất ra võ hồn của chính mình tuy rằng số lượng ít hơn đối thủ rất nhiều, nhưng bọn họ hành động rất nhịp nhàng, hơn nữa màu sắc của hồn hoàn không hề rối loạn. Làm người ta chú ý nhất chính là cùng lúc phát sáng 100 tòa thất bảo lưu ly tháp, quang mang huyễn lệ chiếu rọi tận trời cao, bọn họ đang ở vị trí trung tâm của hồn sư quân đoàn trong quang mang lấp lánh, thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong chí nhìn về phía xa, hai vị phong hào đấu la kiếm đấu la, cốt đấu la đứng bảo vệ bên cạnh. 100 trực hệ đệ tử này của thất bảo lưu ly tông, đều là những người sống sót trước đây phía sau bọn họ, còn có 100 trực hệ đệ tử khác của thất bảo lưu ly tông chưa phóng xuất ra võ hồn, nhìn chừng chừng vào đại quân của võ hồn đế quốc, trong mắt bọn họ chỉ có sự cừu hận. Trên ải Gia Lăng, bị bị đông phất tay, vạn hồn sư của Thánh Long quân đoàn đồng thời phóng người lên, cũng chỉ có võ hồn điện mới có thể tiến hành huấn luyện hồn sư theo quân đoàn cho nên, quân đội của võ hồn đế quốc mặc dù rất tệ, nhưng hồn sư quân đoàn thì tuyệt đối tinh nhuệ. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là trụ cột của Thánh Long quân đoàn, mặc dù nhân số của hai đại tông môn cộng lại cũng không đến 700 người, nhưng sức chiến đấu của bọn họ không thể nghi ngờ là cực mạnh bất luận là bạch giáp địa long hay là toàn thạch mãnh tượng, voi ma mút võ hồn, đều là cực kỳ thích hợp với chiến trường bất kỳ loại kỵ binh hạng nặng nào, cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Chia ra thái thản trường lão, nghiêu cao trường lão, các ngươi mỗi người thống lĩnh một nghìn đường ra quân trợ giúp hai cánh binh sĩ còn lại, xếp thành một hàng dài. Đường Tam ra lệnh, Thái Thản cùng Nhiêu Cao mỗi người thống lĩnh 1.000 đường gia quân rất nhanh rời đi 8.000 đường gia quân còn lại nhanh chóng di chuyển, đều tập trung ở trung tâm phía trước đội hình hồn sư, một nửa xuống ngựa, một nửa vẫn ngồi trên ngựa, đồng thời cùng nhau dương ra các thần nỏ trong tay lên. Đường Tam lạnh lùng nói, không có mệnh lệnh của ta, không được ra tay trong lúc ta không có ở đây, tất cả nghe theo mệnh lệnh của đại sư. Lão quái vật, có dám cùng với ta đi xung phong liều chết một trận. Ha ha ha, trong tiếng cười quái dị, giọng nói của độc cô bác từ đội hình hồn sư truyền ra. Có gì không dám đơn đả độc đấu trong nhóm phong hào đấu la ta không tính là gì, nhưng nói tới quần chiến, ai dám nói mạnh hơn ta. Đi. Đường Tam quay đầu về phía đại sư nói. Lão sư, bên này phải giao cho ngài cùng qua long nguyên soái rồi nhóm hồn sư dẫn đầu của đối phương có lực phòng ngự quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến sức phát huy của gia cát thần nỏ. Hãy để chúng ta đi phá vỡ phòng ngự mặt trước của bọn họ chúng ta đi. Lam Hảo Vương, ngươi, qua long nguyên soái đang muốn ngăn cản, nhưng đường tam tay cầm hải thần tam xoa kích cũng đã phi thân bay lên, phía sau hắn, sáu người còn lại trong sử lai khắc thất quái căn bản không cần đường tam phải nói, cũng cùng lúc bay lên không trung chu trúc thanh mang theo chữ vinh vinh, đái mục bạch mang theo áo tư tạp, bảy người cùng với dược đường đường chủ dương vô địch, trực tiếp rời khỏi trận doanh bên mình. Trên ải gia lăng, bị bị đông thấy bên phía thiên đấu đế quốc chỉ có 8 người đi ra, đầu tiên nàng hơi sừng sốt một chút, ngay sau đó, nàng liếc mắt liền nhìn ra người đi đầu, tay cầm tam xoa kích chính là đường tam, nhất thời quát to một tiếng. Không tốt, các trưởng lão, đi theo ta. Vừa nói, nàng cũng không quan tâm bản thân mình chính là đế vương tôn sư, chợt từ trên hải ra lăng bay lên không trung, cánh màu tím phía sau triển khai, bay thẳng về phía trước. Làm ngân hoàng xương đùi phải tăng tốc năng lực để thăng tới cực hạn, đường tam xuất phát cực nhanh, hơn nữa khoảng cách từ chỗ bọn họ đến Thánh Long quân đoàn rõ ràng gần hơn rất nhiều người đang ở trên không trung, thân thể đường tam mở rộng ra, cánh tay phải vận lực, hải thần tam xoa kích trong tay giống như mũi tên nhọn hoắt bay vụt ra, mục tiêu hướng thẳng đến tượng giáp tông tông chủ Hô Diên chấn lúc này đã biến thân thành toàn thạch mãnh tượng khổng lồ. Đồng thời, một vòng ánh sáng màu đỏ tươi từ dưới chân đường tam tản ra, đem bản thể của tám người cùng với độc đấu la độc cô bác đang từ bên cạnh tập trung đến hoàn toàn bao phủ ở bên trong chính là sát thần lĩnh vực đã được thi triển ra. Hô Diên chấn nhìn hải thần tam xoa kích khổng lồ nhưng không hề có hồn lực ba động của đường tam ha ha cười, không những không có ý định né tránh, mà còn có ý định trực tiếp đón nhận, toàn thân tản ra một tầng quang mang màu vàng đất cường liệt, chuẩn bị đón nhận va chạm trường kích nhìn qua ngay cả một tia hồn lực ba động cũng không có, căn bản là không có làm cho Hồ Diên chấn chú ý. Không nên đón đỡ, tiếng nói của Bỉ Bỉ Đông từ phía sau truyền đến thế nhưng, đã chậm. Mũi nhọn chính của Hải Thần Tam xoa kích trực tiếp đâm vào trong đầu của toàn thạch mãnh tượng, quang mang màu vàng cường liệt trong chớp mắt bộc phát ra khiến cho các đệ tử của Tượng Giáp Tông chung quanh Hồ Diên chấn đồng thời trở nên chậm chạp một chút, hồn lực cao tới 89 cấp, gần đột phá phong hào đấu la cấp bậc, tông chủ của một trong tân bảy đại tông môn trong giới hồn sư, dựa vào lực phòng ngự mà nổi danh là Hô Diên Chấn, cứ như vậy bị đường tam một kích giết chết ngay lập tức. Không hề che giấu, dưới quang mang trói lọi của hải thần tam xoa kích, đường tam phóng xuất ra hồn hoàn của chính mình, chín cái hồn hoàn kinh khủng, năm cái màu đen, bốn cái màu hồng liền hiện ra trước mặt đám hồn sư phía trước hồn hoàn hiện ra đập vào mắt, gây cho Thánh Long quân đoàn hình tượng là ngang dọc vô địch, mà gây cho bên phía thiên đấu đế quốc còn lại là cực độ khiếp sợ lẫn vui mừng cho dù đại sư là người rất trầm ổn, lúc này cũng không khỏi kinh hô. Tinh thần uy áp của Bỉ Bỉ Đông đã phủ xuống, đường Tam biết, thời gian của mình không còn nhiều lắm, phải tranh thủ trước lúc Bỉ Bỉ Đông đến, hết sức tận dụng lực công kích của mình để tiêu diệt địch nhân. Cũng ở phía sau, ba đạo quang mang đồng thời từ phía sau chiếu lên trên người đường Tam, phân biệt là hồn lực tăng phúc, công kích tăng phúc cùng với thuộc tính tăng phúc, chính là phụ trợ của chữ Vinh Vinh đã thi triển ra. Nhưng mà, đúng lúc này, nguy cơ của đường Tam cũng đồng thời xuất hiện dưới chân chợt chấn động. Trong chớp mắt, đường Tam chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ năng lượng vô hình trói buộc. Ngay sau đó, vô số gai nhọn màu tím đen từ phía dưới chân hắn chui ra, muốn xuyên thấu qua thân thể hắn nữ hoàng của võ hồn đế quốc bị bỉ đông, cuối cùng đã tới. Hải thần Tam xoa kích dáng mạnh xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ gai nhọn biến thành bột mịn, đường Tam cũng mượn lực phản chấn bay lên không trung, trong chớp mắt Lam Ngân Hoàng biến mất, Hạo Thiên truy với ba hồn hoàn màu hồng, màu đen, màu đen chợt xuất hiện trong tay trái của hắn không hề dừng lại, Hạo Thiên Truy đã vung lên, một đạo sóng xung kích hỗn hợp hai màu vàng đen thật lớn bay thẳng đến Bỉ Bỉ Đông đang ở trên không trung đã hóa thân thành tử vong Chu Hoàng. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã thật sự nổi giận, hai tay mang theo lợi chảo để trước ngực song song cắt ra, đồng thời, vô số luồng khí màu tím đen tập trung lại trước người hình thành một tấm chắn quỷ dị, trực tiếp ngăn chặn công kích của Đường Tam nhưng mà, đồng thời Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được thân thể của mình đang trầm xuống, thẳng hướng mặt đất xuống. Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn bay từ giữa không trung xuống mặt đất, lộn một vòng, Hải Thần Tam xoa kích đâm vào cột sống của một toàn thạch mãnh tượng, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững được. Mặc dù hắn đã 93 cấp, mặc dù hắn đã dùng Hạo Thiên truy xuất ra kỹ năng Thái Thản Thương Khung Phá của cánh tay trái hồn cốt của Thái Thản Cự Viên, nhưng hồn lực tuyệt đối chênh lệch vẫn còn làm cho hắn bị một chút thua thiệt giống như lúc trước hắn áp chế toàn bộ hồn sư của Thánh Long quân đoàn, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông cũng có hiệu quả áp chế hắn toàn diện, bảy tên phong hào đấu la bên phía võ hồn đế quốc chia ra tìm đến đái mục bạch, áo tư tạp, mã hồng tuấn, tiểu vũ, chu trúc thanh, dương vô địch cùng với độc cô bác còn lại một người, hướng thẳng đến chữ vinh vinh bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được. Trong trận chiến này chữ vinh vinh có tác dụng then chốt chỉ cần đánh chết nàng, quân lính bên phía thiên đấu đế quốc trong chớp mắt sẽ tan rã. Không cần lo lắng cho ta, chữ vinh vinh hét lớn một tiếng quang mang phụ trợ không hề giảm, hồn lực cao đến 83 cấp, nàng cùng lúc phụ trợ cho 8 người bên phía mình. Tên công kích về phía chữ Vinh Vinh chính là một tên mẫn công hệ phong hào đấu la, dựa trên tốc độ để tăng cường lực công kích, võ hồn là một đầu quỷ báo hoa văn sau khi biến thân võ hồn chân thân trong chớp mắt liền tăng tốc, chỉ để lại vài tàn ảnh màu đen trên không trung, mắt thấy sắp sửa đến trước mặt chữ Vinh Vinh rồi. Nhưng đúng lúc này, hồn hoàn thứ 8 trên cửu bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh yên lặng lóe sáng, quang mang màu đen chợt lóe lên trong chớp mắt, cửu bảo lưu ly tháp huyễn lệ quang mang chói lòa, vô số màu sắc ngưng tụ, cửu bảo lưu ly tháp chợt biến lớn, chỉ là lóe lên quang mang, quỷ báo hoa văn đấu la cứ tưởng rằng mình vừa đánh lên trên tường đồng vách sắt, thân thể lộn một vòng mà thối lui. Video đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nếu các bạn yêu thích thì like share và đăng ký kênh ủng hộ mình.